rô phi hơi bị to đó tự nhiên nha con cá này ta gọi ngoài đây ta gọi là cá chà bu đây đây để coi để quay đó này là mình sẽ có món bún cá rô đồng mình sẽ để đây đó mở ra cá nó cũng có gia đình mà không có gia đình mà mà thôi thèm quá rồi Hello hello Hôm nay là nhà mình đi khám phá trang trại à, Trang trại kết hợp với nông trại Thanh Long Và ao cá Xíu nữa sẽ review cái ao cá và chuồng heo Cái trang trại này là phải cỡ là 4 hecta nha cả nhà Đây thanh long này, organic luôn này, Organic luôn này, đó Thanh long không phun thuốc này, Nhà trồng ăn này đó, đẹp chưa Đây nữa nè, chuẩn bị ra mùa Tới mùa ra trái này. Đây Thấy chưa, không có thuốc luôn Quá đẹp thanh long này, ô đẹp quá trái thanh long này nó chưa chưa nó mới có xanh nó chưa chín này đẹp chưa wow thanh long nhiều lắm nha cái này phải là chắc phải là 10.000 trụ nè nhìn nè thanh long toàn là thanh long phải 4 hecta thanh long thế này thấy giờ xung quanh này đây đồi núi ở đây là Tân Nghĩa Hàm Tân nha cả nhà Tân Nghĩa Hàm Tân Bình Thuận đây đây là sếp <laughs> sếp già rồi ok mình sẽ đi tới ao cá ao cá rô đồng mình sẽ câu cá rô đồng và cá lóc hy vọng là hôm nay sẽ có cá lóc để nấu cháo cá lóc cá rô thì chắc chắn có sẽ làm bún cá rô đây thì nó hơi nắng đây à, mình quay bằng cái điện thoại nên nó hơi rung xíu đây là cây mít trái mít cũng còn vài trái đây thì hái ăn hết ồ cái ao cá này cũng đẹp đây mít nhà organic nè ồ có trái mít kia nó sắp chín rồi kìa Đó. Ờ, đi qua bên đây mình sẽ review tiếp cây dừa đây là hàng dừa xíu nữa mình sẽ trải cái võng đây mình nằm treo cái võng đây mình nằm ồ ao cá ở đây ao này sâu nha để móc cái ao này là phải tầm 300 tới 400 triệu tiền tiền thuê xe cẩu móc và tiền mua đồ này nọ đây mình sẽ review xuống tới đây trời nắng à mình đang đi là khoảng 10 giờ trưa thì hơi nắng chút xíu đây chỗ này là quá tuyệt vời luôn nông trại nè view núi nè siêu tuyệt vời chơi thì thôi rồi luôn bà bản u uh, cá quá trời luôn cả nhà wow cá trời ơi u uh, cá quá trời cá cá đây là tự nhiên không có nuôi này là tự nhiên tự nhiên nó có thôi cũng không có bỏ giống luôn ở đâu nó tới nó có cá rô đây dừa sim đây là trang trại ở Tân Nghĩa La Di Hàm Tân đây là cái ao cá ao cá này thì xíu nữa mình sẽ câu cá rô và cá lóc cá này là tự nhiên luôn ao này thật ra là móc lên để lấy nước trữ nước để tưới tiêu cho cái nông trại thanh long đây là mấy nhóc nhoi chuyên ờ, ăn hại đáy khai đó cái gì tự nhiên ăn hại đáy khai ăn hại để khai ỉ thúi không đây rồi đây đứa này là ăn hại đáy khai nhiều nhất rồi ăn hại đáy khai nhiều nhất cho ý kiến sao đây là à, con của đại gia à, nông dân chân chất này đó đại gia à, gọi là heo chủ chủ chạy heo chủ nông trại đó lâu đâu à, bán được 4 triệu à con heo mua có 200 ngàn nuôi bán 4 triệu còn không đại gia là gì đây là trang trại thanh long cái này là nó bao la luôn nha cái nhà đây nó bao quanh bể núi này cái này phải là 4 hecta chắc cũng phải là mấy nghìn trụ thanh long đây cái này à, để xíu nữa mình sẽ đi vòng vòng mình review cái cây thanh long cây thanh long thì người ta sẽ trồng theo luống như vậy đó theo cái hàng ranh như vậy mỗi cây sẽ cách nhau tầm 2 mét sẽ có cái trụ để cho nó leo lên đây là cái trái thanh long này đó trái thanh long này để mà phát triển thì người ta phải có hệ thống ờ, đèn ánh sáng để cho nó kích cho nó phát triển cái này là organic không phun thuốc đây thanh long này người ta trồng chủ yếu là xuất khẩu sang trung quốc đài loan đây là cái trang trại thanh long mình sẽ quay cận cảnh hơn cái trái thanh long nó trồng như thế nào nha đây là cái trái thanh long còn sống này nó xanh này đó thấy chưa đẹp không rồi khi nó chín thì nó sẽ chuyển sang màu đỏ tươi nè cái này cũng chưa chín lắm chưa tới mùa nên người ta cắt một vụ rồi chuẩn bị sang vụ khác đây đây là mấy cái luống này là phải làm cỏ này không thôi là nó cháy nó lan thôi rồi luôn đây xa xa này xa là view núi này đây. giờ à, mình sẽ quay lại đây hồi nãy mình quay từ cái đường đi vô mà đây hàng dừa quá đẹp vừa sim luôn siêu đẹp luôn và cái quầy chuối đây ten ten ten ten ten ten đây là cái ao cá siêu to siêu khổng lồ cá tự nhiên không hề nuôi đây là cái quầy chuối tự lên luôn cũng không có trồng luôn đây dừa này là có trồng lúc còn nhỏ tới khi nó lớn lên là đây cũng không có thời gian mà hái luôn thao uống thích là uống thôi thích là cứ hái xuống lấy răng cắn là uống hỏi còn dao kéo gì hết đây và một cây mít nữa mình sẽ đi hái chợ mít đây cây mít đây mát lắm nha chỗ này mà chải võng ra treo võng lên là thôi rồi luôn đây cây mít cây mít nè ok bao đẹp nha dừa này dừa này hình như không phải dừa sim đâu dừa sim là cây bên ngoài dừa này là dừa lửa đây đây đẹp chưa chơi xíu nữa hái trộm đem về luôn rồi xíu nữa mình sẽ quay uh, cái lối đi vào đi ra và cũng như là cái trại uh, chăn nuôi gia súc heo bò gà cái này nó rộng quá bây giờ kêu đi hết thì cũng khó mà đi hết được ok bye bye cả nhà rồi bây giờ mình sẽ đi thu hoạch chuối và đu đủ quá trời đu đủ và chuối luôn cái này thì cái này thì, mình chỉ cần gieo hạt từ nhỏ và nó tự nó lên chứ không không chăm bón gì hết là không chăm bón cái gì hết đây bầy chuối đây né dây điện nha mấy đứa chuối đâu rồi cái hái không đây coi có có hái chín cái hái ô bầy chuối chín luôn nha ngon nha đi đi thu hoạch bầy chuối mấy đứa nhỏ cẩn thận nha đây nè rồi na đi vô coi bài chuối na với lại bi đi trước đi rồi à, dạ, đi coi chừng coi chừng mấy sợi dây điện này mấy đứa dây điện người ta đây là người ta làm bóng đèn để người ta trồng điện cho nó đây là cái bài chuối nè ồ bài chuối nó chính tự nhiên luôn nè rồi na đây là bài chuối rất ngọt nhà con trồng à, chuối này bán nhà con trồng tự nhiên ờ chuối này là không có bán nha chỉ có để ăn thôi nha bây giờ là sẽ hái một trái nè để cho mấy đứa nhỏ ăn nè đây hái cái chuối này đi mình hái chuối là mình không ăn hoài chín cái nào là mình hái cái đó thôi đây đây tiếp nữa đây nè đó chuối mà chín trên cây hái gì ăn nó bị đỏ nè cả nhà wow nè bi cầm nè ừ đó chín cái nào là mình ăn cái đó thôi không có ô cái này là con sóc nó ăn này cả nhà đây chuối đẹp chưa đẹp chưa cầm luôn su đâu rồi ba hái chuối này con rồi được rồi hái nhiêu đây đủ ăn rồi nè ăn bánh bèo này cầm chuối này con cầm giùm ờ, chú thành trời chú thành đang quay phim ờ, nè đó này na su cầm chuối này đó hai trái chuối rồi mình ăn cái nào hai trái đó đi về rồi đi về cẩn thận coi chừng sợi dây điện nha né sợi dây điện nha mấy đứa đây là cái hàng chuối này đó là lúc mới cái đào cái ao là sẽ sẽ mình sẽ dâm cái cây chuối con rồi xong vài năm nó sẽ tự nó lên nó lên buồn quầy quầy này khi nào mà cúng kính hay gì đó thì mình ra sẽ mình sẽ hái quầy chuối về còn hôm nay là ngày tết rồi nó chín cũng không ai quan tâm đây là cái quầy chuối anh thị chặt gì vậy đi chặt quầy chuối đó anh này là chủ trang trại nè nhìn nông dân vậy thôi chứ tài sản ờ, nông trại ờ, coi như bao la luôn bao quanh dãy núi luôn đây này đó đẹp chưa đó quá tuyệt vời anh qua anh chặt quầy chuối rồi mình mình hái có con trái mình ăn thôi anh chơi anh chơi nguyên cái cái quầy luôn mà hái về cũng chả có ai ăn nhà dạ. đầy luôn toàn là hàng ờ, organic không à nè wow wow đây là cái hệ thống ờ, tưới tự tự động bằng điện à, chỉ cần bấm nút một cái là nó sẽ tự động tưới hoặc là nó sẽ cài mình sẽ cài thời gian để cho nó tự tưới theo cái thời gian mình cài yeah. Dạ đây mình mới setup cái võng từ từ khoan mấy đứa nhỏ mấy đứa nhỏ đang tranh giành cái võng khoan khoan bình tĩnh để té xuống ao đây chỗ này mà cái võng ngồi còn gì bằng từ từ từ từ rồi ngồi lên đúng rồi ba con mắm thúi rồi từ từ có chừng té rồi đung đưa đi vô vô vô đó mấy đứa này thì đi chơi thì số 1 con số dách luôn chùm đi chơi mà rồi na có nói gì với lại ờ, cô chú trong ờ, điện thoại không nè sao có vui không rất vui trang trại cũng của con rất đẹp và nhiều cá cá rô cá chép gì cũng có rồi sao nữa và thanh long thanh long thanh long bao nhiêu một ký 200 một ký ha thanh long thì 200 một ký thanh long là 20 nghìn một ký 20 nghìn một ký ok rồi sao nữa và trang trại này rất nhiều hoa hoa nhiều cá ờ à, nhiều hoa và cá rồi ờ, rồi ờ, ba con còn nuôi gì nữa quảng cáo luôn heo. heo ha heo là con lợn phải không dạ. con lợn ăn bắp hay ăn ngô ờ, ăn bắp ok con heo ăn bắp à. rồi ok rồi ba nuôi bao nhiêu con heo rất nhiều con heo rất nhiều con heo có mấy con lợn dạ. heo và bò nữa ha à nguyên một trang trại heo luôn ha dạ. rồi chờ xíu ok rồi à, heo bán bao nhiêu một ký 2 triệu một ký heo là heo màu gì con heo màu gì con trắng màu đen màu hồng con heo màu trắng màu đen màu hồng luôn rồi ok rồi sao à, từ từ à, bây giờ là phỏng vấn mấy anh nhỏ xong rồi na nè đi qua đây uh, review uh, chuối nè quay uh, à, nãy chuối nè nhanh lên nè na là diễn viên chính nha đâu nãy chuối đâu khoan khoan chờ một xíu chờ một xíu để đi qua mau lại sẽ à, câu cá đây tiếp theo là con cá ô dính con cá con cá rô phi hơi bị to cá tự nhiên nha con cá này ta gọi ngoài đây ta gọi là cá chabu đây đây để coi để quay đó này là mình sẽ có món ờ, bún cá rô đồng nó nhảy ra bây giờ mình sẽ để đây đó mở ra hơi tàn nhẫn con cá nó cũng có gia đình mà nó cũng có gia đình mà mà thôi thèm quá rồi đây à chuẩn bị sẽ có một lọt dưới con trời ơi giật mạnh lên nó mới ăn mồi Wow, wow. Con cá to nha To câu quá chuẩn Đây này, đây này, đây này Con cá này to nè, đây là món bún cá rô đồng Con này là cấp Con này gọi là con cá phi hay là con cá rô? Con cá phi nó khác, cá rô khác nha Cái này cá phi Ok Rồi bây giờ để gỡ thái nè Đưa cậu thái gỡ nè ôi trời ơi coi chừng đụng tay em em em em cá trò khủng khiếp mấy cậu cháu đang câu cá giải trí đây có anh à, heo chủ này ảnh à, cắt cỏ giải trí cắt cỏ giải trí heo chủ <laughs> rồi người ta gọi là chủ trang trại heo mà mình nói tắt là heo chủ đi cho nó dễ đây là câu cá đây cá chưa ăn cá này nó đang trưa nó nó ăn trưa xong mà nó no đây để coi chờ coi nó có cá không nha chờ hơi lâu xíu Ủa sao cá dạo này nó đớp mồi chậm vậy? Phải vô mấy chỗ mấy Mát Còn mấy chỗ không có Đây đây rồi na có giới thiệu gì ờ, trang trại gì nữa không rồi na đây nè 12 giờ trưa nè mấy đứa nhoi này đó nó tự nó làm nhà nó này thấy chưa uhm. đó đây đem cái mỏng ra ngồi ờ, bờ ruộng này Vậy thì ngủ tới chiều luôn Đó. Vào vào đây mình sẽ quay lại à, chỗ câu cá Đây quay lại chỗ câu cá nè Chưa có cá đi Chưa có cá đi quay